thể các anh em đang xem video nha rồi thì clip hôm nay á, sẽ ờ, giới thiệu và hướng dẫn cho anh em về một số cái phụ kiện soi người trang để đảm bảo cho anh em trong quá trình chơi an toàn Đấy, bí mật và hiệu quả anh em nha thì uh, trước khi đến với một số video soi á, thì anh em có thể tham khảo một số dòng máy của đại lý chúng tôi Đấy, có một số dòng máy mới như là iPhone X Max à, hoặc là iPhone 11 đó anh em nha hoặc là những cái dòng máy như là Q9 hay là CVK 900 đó, từ những dòng máy tầm trung đến những cái dòng máy cao cấp đó thì anh em đều tham khảo sơ qua đó, anh em thấy anh em nha rồi thì ờ, như anh em thấy trên đây ờ, là một số cái mẫu soi à, nói chung mà những cái phụ kiện đây thì ờ, nó rất là rẻ anh em nha nó không có mắc đâu nó không có mắc như máy nó chỉ tầm khoảng, khoảng tầm khoảng chừng 2 triệu 2 triệu rưỡi đến 3 triệu một bộ, bộ thôi và đặc biệt á khi anh em sử dụng những cái đồ soi này á thì bắt buộc anh em phải có cái máy tổng anh em nha máy tổng thì anh em dùng máy loại này cũng được từ những cái dòng rẻ tiền đến dòng cái dòng cao cấp thì dòng nào cũng kết nối được những cái đồ soi đây nha còn cái ưu điểm của những dòng cao cấp nó ra sao nó khác những dòng rẻ tiền ra sao thì cái đó thì ờ, video lần sau sẽ hướng dẫn kỹ hơn cho anh em đấy thì video hôm nay á sẽ ờ, test cho anh em và hướng dẫn cho anh em về hai cái món phụ kiện soi đầu tiên ở chiếc là cái ví nha anh em nha và cái vòng tay phong thủy đây đó là vòng tay của nó anh em nha lấy củ mời nữa rồi thì để chơi những cái phụ kiện so đây á thì đầu tiên là anh em phải bật cái máy tổng lên là máy tổng nè đó thì anh em là có máy đánh tập máy đánh bài á thì giờ mua phụ kiện thôi còn chưa có thì có lẽ liên hệ bên này lý chúng tôi để chúng tôi cung cấp đầy đủ cho anh em chọn bộ với giá cực kỳ ưu đãi anh em nha rồi khi anh em đăng nhập máy tổng thì anh em lựa chọn cái môn bài anh em muốn chơi nha ví dụ như là bài uh, liên đi đây bốn người rồi và anh em chỉnh qua chế độ màn ảnh không dây Đấy, khi anh em kết nối với lại đồ xoay đó, thì máy tổng anh em có thể bỏ ra ngoài uh, bỏ trong túi hoặc là bỏ ra ngoài phạm vi cách tầm khoảng chừng năm sáu mét tùy loại máy những cái dòng máy cao cấp á, thì nó kết nối tầng sóng của nó thì xa hơn đó, ví dụ như là con CVK 400 này á thì anh em khi anh em kết nối đồ soi á, thì anh em có thể quăng ra khỏi xa tới khoảng cách là 5 đến 6 mét nhà nam nhân nói chung là rất là mạnh rồi đây là tôi đã kết nối sẵn nè thì khi anh em kết nối cái ví đây á, anh em chỉ việc uh, bật cái ví đây rất là tiện lợi nha đây anh em bật công tắc lên anh em xem nè bật công tắc lên Đấy rồi và anh em khóa cái ngăn kéo lại rồi là xong thì ở ngoài ngăn đây nó hỗ trợ cho anh em nói chung là còn hai ngăn đựng tiền bạc giấy tờ thoải mái da yeah, da thật 100% rất là đẹp nha anh em nha đấy anh em thấy không đấy ở khi anh em chơi đó, thì anh em đặt ví xuống đơ, xuống nền như thế này máy thì anh em bỏ qua một bên nha anh em nha đây và anh em cùng xem đấy tôi sẽ đặt bài cho anh em xem nói chung là cái tốc độ của nó mang lại rất là nhanh anh em nha nhanh cực kỳ luôn đấy đây là cái máy tổng nè nhìn em thấy máy tổng nè đây rồi nói chung anh em cùng cùng cùng xem lại cái cái cái tốc độ của nó này nói chung rất là nhanh anh em nha đấy rồi anh em đặt xuống là nó báo ngay anh em thấy chưa anh máy tổng thì anh em bỏ qua bên đấy. anh em đặt bài nè anh em thấy không máy tổng anh em bỏ ra ngoài nè bên em chỉ sử dụng cái ví nè đây và kinh bài nè đây xin lỗi anh em nha nó hết thời gian thử đấy anh em thấy chưa rồi máy tổng anh em bỏ bên đây rồi cái ví nè anh em đặt ngang dọc gì nó cũng béo anh em nha rồi anh em thấy chưa à, tôi sẽ úp lại cho anh em cùng xem nè đấy máy tổng đây thấy chưa anh em bạn em sử dụng ví thôi rất là nhanh anh em nha đây. anh em kênh ba nè anh em thấy không trên bài đá máy là vẫn báo 4 thì tức là thằng số 4 to nhất đây tôi thử cho anh em cùng xem cái độ chính xác nha Đấy. đây là những cái đồ soi để giúp cho anh em ngụy trang anh em nha 9 điểm đây rất là chuẩn xác luôn nha anh em nha đó, đó là cái ví ok nè và đặc biệt á, cái ví này rất tiện lợi là anh em sử dụng cái loại pin của nó là pin 4C anh em nha đây pin đây thì anh em có thể bán mua ngoài thị trường đấy anh em có thể mua một lần 4 năm cục gì đó và anh em sạc cho nó đầy đi à, sạc cho nó đầy rồi trong quá trình chơi đó, thì anh em hết thì anh em chỉ việc xuống toilet anh em thay thôi nói chung cái thay của nó rất là đơn giản anh em nha Đấy. và khi anh em thay thì anh em chỉ việc tháo pin trong cái ví đây ra Đấy, như thế này chỉ anh em luôn ok nè đây nó có một cục rời riêng như thế này và anh em tháo ra như thế này và anh em gắn cục này vô đặc biệt nha khi anh em thay pin anh em anh em không có cần thao tác gì trên máy cả pin nó bằng tự động hết anh em chỉ cần ráp pin vô và bỏ trong ví thế là xong nó tự động kết nối tự động hoạt động và anh em vô chơi tiếp thôi ok anh em rồi đó là sơ vào cái ví anh em nhé rồi tiếp theo là cái vòng tay nói chung mà đồ soi thì rất là nhiều anh em nha từ những cái dòng ờ, thấp cho tới những cái dòng cao cấp có dòng thì tới mười mấy triệu hai mươi triệu vẫn có anh em nha những cái dòng đó thì là những cái dòng đặc biệt rồi đó về cái đó thì ờ, tôi sẽ quay cho anh em ờ, ở những video tiếp theo nói chung anh em có ờ, nhớ đăng ký kênh theo dõi gần tết tôi càng ra những thiết bị mới những đồ mới để hỗ trợ cho anh em kiếm tiền anh em nha đây là cái ví rồi như cái vòng tay á hoặc là như cái đồng hồ hoặc là như cúc áo thì đó là những cái thiết bị soi để hỗ trợ cho anh em chơi những cái địa hình ví dụ như là trên đệm nè hoặc là chơi những cái nơi mà bị trũng đó và báo bài trực tiếp trên tay cho anh em luôn đây ví dụ như là cái vòng tay anh em cùng xem nha thì tôi sẽ kết nối cái vòng tay này vòng tay đây thì cũng là hai pin rồi và pin anh em có thể mua ngoài một cái cục pin đây dung lượng tới ba ngàn hai ba bảy v anh em 810 mb thì anh em chơi liên tục á, thì nó tầm khoảng chừng nửa tiếng đến 45 phút và đặc biệt cái vòng tay đây nó có chế độ tự động anh em nha khi bắt đầu một ván á bài đây tôi thử luôn cho anh em ấy. nói mất công anh em không hiểu chỉ cho anh em cái mèo chơi luôn anh em chơi hai cục thì anh em chơi tầm như nửa ngày đây là cái mẹo chơi đó anh em nha anh em đeo vào đấy đúng không đấy thì cái camera của nó khi anh em nghiêng qua dài thì tự động nó tắt đây anh em cùng xem nè thì bắt đầu một ván bài khi anh em cầm bài lên nó báo rồi á thì anh em chỉ việc nghiêng tay qua dài cho nó tắt thôi đã bắt đầu khi bắt đầu một ván mới anh em lại ụp lại dài đấy thì tự động nó mở nếu không nghiêng qua dài tự động tắt đấy như vậy là nó mở đấy thời gian chơi liên tục của pin nếu anh em để camera hoạt động liên tục như thế này tầm khoảng chừng nửa tiếng nhưng mà khi anh em ngắt quãng khoảng cách chơi dài thì một cục pin này anh em có thể chơi tầm cả ngày chơi chừng nào mà ấy thôi bởi vì cái khoảng cách nó không bao nhiêu cả đây và anh em chạm ba là nó báo đây nè ừ, để đấy rất là dễ chơi anh em nhé anh em trên bài anh em đưa cầm cục này lên nó báo nè thấy không đó. còn anh em nào chưa quen mới mua về thì anh em có có có thể tập anh em phải đưa bài về để nó báo này anh em chạy mày là báo à, em thấy không à. đụng mà nó báo nè cầm mà nó báo nè ngang dọc gì nó báo nè trên bài khác nó báo nè anh em tin là nó báo anh em thấy chưa nói chung là rất là nhanh Đấy, đụng mà nó báo thôi Rồi. đây ngang dọc gì nó báo Đấy. chắc bài chạm bài cái nó báo em thấy không đấy hoặc đưa tay vào là nó báo rồi đấy ngửi là tự động nó tắt nè ập lại tự là tự động nó kết nối nè đây anh em nghe mà đây khoảng cách của nó rất là xa đây bao nhiêu cũng hai mét này anh em nghe không đây máy tôi đặt cái tới ngoài kia là em chưa đây anh em nhá đó đó là những cái thiết bị soi ngụy trang rồi thì qua video á thì uh, anh em còn thắc mắc cái gì á thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại đây 0986 516666 để gặp nhân viên chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh em kỹ hơn ngoài ra anh em nào hút thuốc á, thì có thể sử dụng như ví dụ như là những cái thiết bị như là bật lửa nè em thấy không hoặc là đi ô tô thì sử dụng cho khỏi xe ô tô cục sạc dự phòng 5 quy cục sạc đây thì giá của nó tầm khoảng chừng trên tầm chừng 9 đến 10 triệu anh em nha nói chung đây là cái tốc độ rất là nhanh đó. kèm theo đó là nói chung là rất là nhiều anh em nha vân vân như đây là móc khóa này đây anh em rất là đẹp nha anh em nha rồi thì anh em còn thắc mắc cái gì thì liên hệ trực tiếp cho tôi nha anh em nha cuối cùng á tôi xin kết thúc video Đấy. hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo